Tân Thành Tây Ninh xin ờ, chào mọi người nha Rồi hôm nay làm về một cái giới thiệu các loại máy hàng mít, máy mít, máy CO2 Đây, trước mặt là mấy mấy cái dòng của nó Này của ờ, Tân Thành, hai cái Này, này, ba cái, cái bự của Tân Thành Còn mấy cái dòng nhỏ nhỏ này thì Tân Thành không có ờ, sản xuất nha Cái này chủ yếu đồ, ba đồ Trung Quốc rồi nhập về bán Gia ship cũng có Mấy máy hàng ba chức năng Nói chung nhiều nhất thì cũng của ờ, Trung Quốc Trung Quốc nhập về bán giá rẻ bèo 4 triệu 5 triệu 6 triệu giá nào cũng có 3 triệu mấy cũng có luôn rồi thằng này là máy hàng mít một chức năng dây loại thuốc một ký là xài còn dây ờ, loại thuốc ruột có thuốc thuốc của nó như ờ, hàng hàng que thuốc hàng que mà nó nằm trong ruột dây nó mềm mềm bạc bạc kiểu này nè máy hàng mà không khí xài loại thuốc nữa thì trên mạng giới thiệu nhiều nhưng mà nói chung nhiều trường hợp mua về rồi xài được vài bữa ờ, hàng chán quá tự động bỏ máy này mua rất dễ bị lầm nếu mà không biết nha thì thằng này là máy ba chức năng tức là máy ờ, hàng quay hàng ờ, mít có khí với hàng mít không khí tức là hàng mít mà xài dây loại thuốc á cuộn dây của nó là cuộn 5 kg rồi thì đối với cái thằng này thằng nhỏ nhỏ này thì chủ yếu là xài ờ, ờ, bon bon ba đồ mỏng mỏng rồi đồ chơi chơi như đồ chơi vậy còn thằng này thì nếu xài được thì bắt buộc cũng phải xài có khí chứ không khí là hàng dở hơn thằng quen á thì ờ, bộ năm ký rồi bắt buộc là phải xài ấy xài có khí rồi nhưng mà cái lực của nó thì hơi không ổn chút tức là mấy bạn mà mua về mà hàng cửa sắt á hàng sắt hộp đó thì thằng này nhưng mà đem nó mà đi hàng bản lời thì lại nó hơi bị đuối hàng bản lời hơi bị đuối nha hàng sắt hộp thì mỏng mỏng thì ok ngon à, phải xài có khí tất cả đều phải quay về xài có khí hết không khí xài chả được gì hết xài dởm lắm còn cái thằng này thì máy 15kg của tâm Thành Cuộn dây 15kg, rùa trong Tức là rùa nó nằm ở phía trong Ở thằng này Đây Này rùa ngoài nè cái nguồn của nó là nguồn 250 đây 250 ampe của tân Thành xài cái cuộn dây 15 kg đây cuộn dây 15 kg nhưng cuộn dây còn bự xài gần hết rồi rồi thêm một cái thằng trên này là thằng lớn thằng này thì cái thằng đó là máy 350 hại cơ tức là máy hàng mít cơ 350 thì từ mức 350 trở lên thì nó nó xài rồi ngoài hết rồi rồ cho anh đó rồi xài cột dây 15 kg luôn thì nói chung thì khách tùy đối tượng khách thì mình tư vấn thôi ví dụ mấy cái dòng máy nhỏ này thằng này với ờ, thằng này thì cho mấy anh mà hàng sắt hợp được hoặc là hàng ờ, sắt dày nhưng mà dày nằm trong độ 7 8 ly đổ lại thì chơi được thằng này còn thằng này chỉ sắt hợp thôi thằng này đem đi hàng bản lề nó đã đuối rồi còn ờ, này hàng bán lề ngon nha rồi thì cái thằng 250 ờ, rồi ngoài này của tân thành đó thì này dòng mới nhưng mà được nó tương đối là mạnh nó mạnh xem xem xem xem nằm 250 nhưng mà nó khá là mạnh nó mạnh gần gấp rưỡi thằng 250 ờ, rồi trong này đây còn thằng thằng 350 thì chủ yếu là chơi đồ công nghiệp nặng đồ dày đó chơi tối ngày kéo kéo dây một ly một ly hai thì đi tối ngày luôn thì thằng đó rồi còn về các hãng thì nói chung nhìn ra thì chủ yếu sẽ nằm ở ba thằng này là nhiều nè thằng này thằng này với thằng ờ, thằng này và phổ biến nhất là thằng này còn ờ, rộ lên hiện tại trên thị trường giờ là thằng ba chức năng này thì nói chung những cái ờ, mấy thằng này thì cái ruột nó thì cơ bản giống nhau nên khỏi cần phải khui ruột tất cả các hãng luôn cái ruột khá là giống nhau là ờ, bo mạch này nọ trong đó đó tụ rồi công suất này nọ ờ, biến áp rồi là nó cầm bay nhau y chang nhau hết tương đối là giống nhau nên mà cũng chỉ có ít dòng một hai ba như thằng máy cơ máy cơ thì cái ruột uh, biến áp cơ của nó thì nó cũng y nhau hết à. còn cái bo mạch điều khiển của nó thì gần như nào giờ có một cái một có thứ một rồi thành ra khỏi phải coi cấu hình bên trong mà chủ yếu mình hướng tư vấn để mà đưa cái đối tượng mà xài cho nó phù hợp thì máy hàng tại giờ xu hướng là người ta đang chuyển qua để mà xài à, thay thế cho hàng que tại vì tốc độ nó cao hơn hàng que rất là nhiều còn một thằng đi một cầm một cái hàng, mỏ hàng co 2 thằng cầm cái hàng que hai thằng thằng hàng co 2 đi nhanh hơn kia gấp tới ba bốn lần mà chất lượng món hàng nó đẹp hơn hàng que nó ít lệ thuộc vô cái tay nghề hơn là so với hàng que rồi ờ, chủ yếu như vậy thôi còn cái khách cái mục tiêu sử dụng ví dụ thằng này đi mình đem mình xài gia đình chủ yếu sẽ tư vấn khách xài gia đình là chủ yếu còn mấy thợ này nọ làm cửa sắt này nọ thì sẽ hướng qua này nó sẽ chuyên nghiệp hơn thì cái máy này nó hàng ngon hơn máy này nhiều hàng ngon hơn mà nó nếu lâu lâu có nhu cầu gì mà hàng đồ dày thì thằng này sẽ ổn hơn hàng bán lề cũng sẽ uh, ngấu hơn hàng này còn đối với cái thằng bự này tại vì cái công suất đầu ra nó tương đối là lớn hơn so với thằng rùa trong này thành ra nếu mà hàng sắt dày mà nằm độ 10 ly 1 ly 2 ly rồi thì ừ, miễn tưởng chơi này cũng được nhưng mà an toàn nhất là quất đó tức là đồ hạng nặng á đồ công nghiệp nặng nữa đồ dày không thì quất đó đồ ngấu nó có mà cái độ bền nó cũng cao hơn so với mấy thằng à, này nó ít hư vặt hơn chứ không phải là độ bền à, gì xài mau hư mau chục hư lặt vặt lặt vặt đồ điện tử thì đâu nói được gì nó hư hư hư lặt vặt còn mấy cái lỗi mà lỗi nặng hư công suất này nọ thì cái đó là à, hiếm lắm nói hàng bách thì hiếm súng thì đó thằng nào cũng có nhưng mà trên các cái bo mặt đỡ dây thằng nào mặc nhiều thì tỷ lệ hư nó sẽ nhiều hơn cái ờ, cái thằng hàng ờ, bất mà bất cơ thì nó có một cái bo mặt thành ra chả không có gì rồi bây giờ sẽ cho mọi người thấy là cái cái mối hàng của cái thằng không ờ, khí mối hàng của một cái thằng que thằng que thằng dây loại thuốc á hàng không khí á rồi mối hàng của thằng chức năng mà xài có khí nha tại vì xài không khí thì nó cũng giống như thằng bên này rồi à. với mấy thằng bên này để coi cái món hàng à, không khí mít không khí món hàng que với món hàng mít có khí thì nó ra sao khác nhau như thế nào để lên mạng coi tụi nó quảng cáo mà nó đâu show được cái món hàng cho mình coi ừ, mua mua về làm thấy bà luôn mua về đã đời bỏ hết xài đâu được rồi vô rồi cái này à, mít mít dây loại thuốc nha mít không khí á xài cuộn dây loại thuốc coi thử cái món hàng này sao Ủa, mất điện rồi hãy coi từng cái món hàng nhìn vô nó, nó ra sao nha 哎。 lỗ mà lủng lỗ hay gì thôi cho đắp đắp thua que đắp tới chiều mà cắt mà hơi thở chút xíu là đắp nó mệt rồi cái hàng đắp nãy giờ ra gì nè hàng mít không khí dây loại thuốc ok còn mít dây loại thuốc mà dây hàng mít thường à, ta chơi trên đồ dày mà chơi dây lớn dây ly hai trở lên mà cũng phải kèm theo khí thì món hàng mới đẹp à, món hàng của nó nó coi dày á tương đối là tốn dây mới ra được món hàng nhiêu đó rồi, tiếp à, lấy cái hàng que lấy cái hàng que thử luôn lấy hàng que thử luôn cái hàng que cái bên đó là bếp thì nói trong máy hàng à, hàng dây loại thuốc à, hàng không khí thì nó thẳng là tại hàng que nha nên ờ, nếu đầu tư hay gì cân nhắc thường mấy anh chủ yếu là xài leo cao rồi cho tiện mà hàng nhìn thấy món hàng nó dở quá mà đảm bảo luôn lỏng một cái là ngồi đắp đắp thấy thương luôn luôn không đầy được cái lỗ này. đây rồi tiếp cái hàng que hàng que thì nói chung cũng quen rồi cái này nhiều người nhiều người xài mà chủ yếu là mấy cái hàng que để ờ, coi cái kỹ thuật chỉnh máy hàng que thôi cái món hàng của nó thì tương đối đi được cái bên trên cái thể loại sắt dày thì mình kéo mà sắt mỏng thì chủ yếu là bon que với mít mít mít trên sắt mỏng thì kéo được nhưng mà số thợ thì kêu cái đường nó dày quá mà cần thì nhìn ba hàng đi mấy món hàng là sao rồi hàng xong mình nhìn món hàng mình hàng đi thấy đi hàng xong mình nhìn cái món hàng mình đánh giá là chất lượng món hàng tại nói chung cũng nhiều anh ờ, cơ khí làm chế cháo lâm lan mà hàng nhìn món hàng thấy góp à. ba chế ba xe này nọ xe chế á xe độ rồi xe chế rồi hàng nhìn món hàng thấy nhảy cái lỗ cái gãy cái rớp liền để chỉnh đây là dòng 93 ờ, mươi ba món hàng kéo lửa cái này mình dựa vô cái món hàng để mình chỉnh thôi trong cái này thợ thì phải chỉnh được máy hàng thì mới là thợ chứ cầm cái máy hàng không là thua nha cầm máy hàng không chứ không phải thợ nha cho anh hàng đẹp luôn là anh chỉnh không được kiểu gì hàng đẹp được tay ngon cả nè đây đụng vô thì mình đi ngay góc mình đi thằng này nó sẽ dính hơn khỏi cần phải kiểu giống như là cái góc cái góc quay hàng như thế nào hay là ờ, cái cái tay đi sao chả cần chỉ cần chỉnh này đúng chỉnh lửa đúng là đi đúng à lửa đúng thì thì, thì, cái món hàng nó sẽ dính hơn rồi mình quay chỉ sơ qua cách để mà chỉnh máy hàng quay trên phôi dày bây giờ phôi mỏng thì giờ trên sao chủ yếu ờ, mấy cái máy hàng mini mấy hàng gia đình nữa người ta hang đồ mỏng là nhiều cái hàng nó bàn ghế cửa gì ở nhà lâu lâu nó, nó một cửa bon bon bon hàng thì trên này chẳng sao rồi vô ấy nè nè thì trên phôi mỏng thì chủ yếu bon tức là chấm vô cái lấy ra chấm vô cái lấy ra chấm vô cái lấy ra thì đó gọi là bon thì bon thì cái thời gian hàng mình ngắn chấm cái lấy ra chấm cái lấy ra thành ra cái lửa cái lửa mà khi mà bon sẽ cao hơn cái lửa mà khi mình hàng hàng là hàng trên khâu dày hàng trực tiếp hàng kéo á rồi vô con là kiểu vậy chấm vô cái đợi cho vừa trái là lấy ra vừa trái lấy ra vừa trái rồi biến vừa trái rồi cái đầu cái này lấy ra à, đó là kiểu bon quen đó que mấy từ từ xài hai đi nữa chè mặt luôn thì căn bản là cái thằng quỷ ờ, dây gọi thuốc á thì đem đi hàng sắc mỏng á thì nó thua hàng quen, thì và thua thua nhiều thua xa luôn á mà nó cũng sỉ cũng nhiều chứ không phải là không có sỉ luôn nha rồi giờ tới máy ờ, mít CO2 mít CO2 xài sao thì ờ, chỉnh máy sao rồi món hàng nhìn ra làm sao thì mình tiếp tục nha qua cái video tiếp đi